nếu mà nếu mà các bác mà muốn vượng được ấy thì bác một là bác mở cái cổng ở chỗ này còn nếu không bác để cổng bên kia bác nên để rộng ra một tí xem một hướng không cháu là thầy phong thủy à. Ừ. mở to ra vì cái khu đất nhà mình này nó nó rộng mà cái lối vào khí nó lại bị hẹp quá thì nó không không không không đủ để cho nó đắt mà nó giống như cái việc mà mình lại xây nó lại bị quay vào cái chỗ này á cái ngôi này nó đang táng rồi nhưng chỗ này nó cái gốc cây thì bản thân cái gốc cây ở chỗ này ấy, thì chắc chắn chỗ này nó sẽ không có mộ mà nếu là gốc cây thì đả cả đoạn này vào nó sẽ không có mộ mà để bên này nó sẽ bị thì mình trổ cái cổng nhỏ bên này đến đây thôi chứ còn hai cái mộ này cái để nguyên mình động vào làm gì đâu thì chỗ này gốc cây xuống đây thì nó chắc chắn dưới này nó không có mộ mà cái lối này nếu như đi vào là gần như là không có lối mà không có lối vào mà nếu như đi đường này thì còn có cái lối vào gia đình cân đội xin cảm ơn dạ. cảm ơn các bác nhá dạ.